chào mọi người quay lại kênh của mình đây hôm nay thì à, mình tiếp tục đến à, một số cần mọi người xem rồi à, xem mình giới thiệu rồi tham khảo mua ủng hộ nhé à, mình cũng xin nói trước là mình không nhận chốt hàng qua tin nhắn hoặc là qua comment mình chỉ chốt hàng qua số điện thoại ở trên tiêu đề rồi và mình cũng không nhận trả giá đây đầu tiên đầu tiên là một cái cần tay nít cái cần này cần dùng nha mọi người bốn mét rưỡi bốn mét ba, ba mét bảy. ok bốn mét rưỡi bốn mét một, năm mét bảy. cái này thì là nặng 9 90 g đọt tám. <coughs> dài nhất là bốn mét rưỡi thu về là 52 xe nha mọi người 52 xe đây dùng ba đoạn thế này cần đích xính nha đây đọt của nó đây đây chỗ này không biết có phải bị gãy hay không nữa nhưng mà mình thấy thì ở đây vẫn chắc nha mọi người vẫn rất là chắc không biết có phải bị gãy hay không chắc không phải đâu hai giọng ba bốn năm 6 7 7 giống này 8 9 10 10 giống những 7 giống là dùng được rồi nha mọi người đây đây 37 này này, ở đây 37 ra cái nữa là 4 mét 1 4 mét 1 nhá đó ra thêm cái nữa là 4 mét rưỡi đó đây này có ba mức zoom nha mọi người có ba mức zoom 37 41 bốn mét rưỡi đó đó cân nick xính nha mọi người nick xính thì thương hiệu à, khá nổi tiếng rồi đó được cái trục Fuji rồi này Ok, con này con rất là đẹp, ngoại hình trên 90% nha mọi người. Trên 90%. <clears throat> cái này cái số 1, số 1 này bán 500. Rồi, số 2. Số 2 là một cái Shimano Mini à, Độ cứng 10 dài 2m7 Carbon nha mọi người Đó Khuyên là khuyên Fuji Bát Bát là bát vằn Fuji luôn Cái này thì à, nặng à, 200g Đọt 1 3 Dài 2m6 Đó thực tế là 2m6 thôi thu vào không à, 45 à, cent nha mọi người cái này thì bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 khuyên bao gồm cả đầu bu này này khuyên này khuyên trượt này đó một giống này hai này ba này 4 này 5 này 6 này 7 8 9 9 lỏng nha carbon holiday park sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người Trung Quốc xuất Nhật Đó. ngoại hình cái này cũng trên 90 phần trăm cái này cái số 2 mới bán 500 Rồi, số 3 là một cái cân súp 39 của hàng nào đây à, Để mình xem của hàng nào nào nít xính nha mọi người cần nít xính đây cần nít xính cái này thì uh, nặng uh, à, 380 gram đọt 3 ly dài 4 mét thu về 110 cm bát bát là bát trượt Fuji RS7 bát trượt Fuji RS7 L7 khuyên 1 2 3 4 5 5 khuyên bao gồm cả đầu u khuyên cái và khuyên gập đây cân này thì độ cứng của cân này là bao nhiêu đây đợi mình một chút độ cứng của cái cân này khoảng à, trên 50 nha mọi người trên 50 nha độ cứng trên 50 rất là cứng đó khuyên hai khuyên này hai khuyên định vị hai khuyên trượt cân kênh à, carbon một giống hai ba bốn bốn giống đây ngoại hình con khá đẹp trên 70 phần trăm nha mọi người trên 70 phần trăm đó đây nó bị nứt cái gì ở đây này nhưng mà không không vấn đề gì nha mọi người rất là cứng nha rất là cứng và chắc không vấn đề gì hết tay em này đó cái này cái số 3 mình bán 1 triệu một triệu nha mọi người số 3 1 triệu rồi số 4 số 4 là một cái cân Daiwa à, Việt Nam xuất Nhật này cái này chỉ người kéo thôi chứ không phải cân uh, xấu đâu nha mọi người chỉ người kéo ở đây thì hơi tróc này này cân này cân carbon đây qua đây này made in Việt Nam này cái này Việt Nam nhà máy này nằm ở Hòa Khánh Đà Nẵng đây Đà Nẵng Hòa Khánh đây đây bạt ra bạt hàng nhá bạt hàng bạt vặn đây còn cái đầu cái này thì là nặng 240g đọt 23 dài 30 rưỡi thu về là 1 mét một hai ba 4 5 6 7 8 8 khuyên bao gồm cả đầu bu tất cả đều còn đẹp đó khuyên này cũng là khuyên Fuji luôn nha mọi người khuyên Fuji luôn nha đây đọt đọt này thì đọt khoảng 15 nha mọi người 15 đây hai khuyên này hai khuyên trượt ba khuyên trượt bốn khuyên ba khuyên trượt một giống hai ba bốn ba bốn bốn giống ba mét rưỡi một hai ba bốn đó đây còn cái chụp thôi chụp này cũng chụp Fuji luôn nha mọi người cân này cân này mới rồi đây qua này cái này là cái số 4 à, mình bán 4 850 850 nhá năm <sighs> năm cái cân này cân Shimano thế vậy ở Shimano 3 khúc 3m3 cứng 50 Indo này made in Indo này 33 khuyến này khuyến giá à, con này cái này là 280 g đọt 23 dài 33 thu về 1 à, mét 2 ờ, à ta ở à, 1 mét 2 110 117 cm á 117 cm đây ngoại hình cần con trên 90 phần trăm nha mọi người khuyến thì toàn bộ là khuyến Fuji bả tới bạt vạn Fuji luôn bật van ok đó khuyên này khuyên giá này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 khuyên bao gồm cả đầu ô 17 khuyên bao gồm cả đầu u nha mọi người đó chơi hàng bài thì chắc chắn là chính hàng chứ còn nhại nhiệt đi đâu được hết á cân là cân năm độ cứng 50 nha mọi người độ cứng 50 đó cân Shimano mà ghi 50 thì chuẩn là 50 rồi khỏi phải bàn đa số uh, ờ, ờ, về đồ câu ở Shimano là chuẩn hết mọi người đây cái này là cái số uh, số mấy ta Số 5 Số 5 cái này mình bán 1 triệu 3 nha mọi người một triệu ba Thôi Cái này mình bán một triệu hai một triệu hai Đó Bạn nào mua nhanh gọn rẻ thôi triệu hai Quá rẻ cho một cục tiền. Đây Tiếp Một cái cân súp à, Của Ryobi 25 40 rưỡi Đồ cứng 25 cái này thì nặng 420g đọt 2,7 dài 4 mét rưỡi thu về là 111 cm Hàn Quốc nha mọi người sản xuất Hàn Quốc tem vàng này bát bát rồi bát trượt Fuji FS7 e đó bát trượt Fuji FS7 e cái cân này thì ngoài hình con khoảng trên 70 phần trăm rất là đẹp à, khuyên này 1 2 3 4 5 6 6 khuyên bao gồm cả đầu bu khuyên cái gập à, cái này chỉ bị một chiều đầu ở đây này đó không thành vấn đề đầu bu đầu bu này cũng là đầu bu Fuji luôn nha mọi người Fuji luôn đây đây Fuji đầu bu từ khuyên đá trắng đây đồ cứng uh, à, 25 hai khuyên trượt đó một giống 2 3 4 5 các dọn người phía trong hơi trầy xước nha mọi người 5 rồi cây này là cây số 6 bàn 700 nha mọi người 6 bạn 700 7 7 là cái này là cái uh, Shimano Holiday 1536 đó cái này ngoài hình thì con ở phía ngoài này đánh giá thì con khoảng 90 phần trăm á khá là đẹp cái này nặng 240 g đọt 20 dài 36 thu về 102 cm bát rồi bát trượt Fuji FS7 đó tem vàng Holiday Spin HG Made in Korea sản xuất Hàn Quốc đó cái này là 1 2 3 4 5 năm khuyên bao gồm cả đầu bu khuyên là khuyên Fuji Ủa, ở đấy nó có buộc cái gì đấy đây này nó buộc giá cổ thôi nha mọi người dính ở bên Nhật là gì đó buộc gia cổ cho chắc chứ chứa chắc là đó là đã đã bung mùi hai nào đó đó đây hai khuyên này hai khuyên định vị một này đây đầu cứng độ cứng của cái nấc à, này khoảng 15 đây một giống hai ba bốn ngoài hình các giống quê trống cùng con rất là đẹp ở đây bị tay sượt xíu này ok cái này cái số uh, à, 7 cái này mình bán bảy trăm rưỡi đi rồi 8 một cái con Suzumi đó số 1 dây 53 Suzumi nha mọi người cần tay tờ máy Ủa đâu phải Con Aizo mà cần ISO nặng 200g ờ, đọt một thì à, mình đo thực tế ra được 5m thu về là một mét hai một mét hai nha mọi người đây ngoài hình cái cân này còn khoảng à, trên 80 phần trăm bát bát là Fuji L78 L78 ok đây khuyến này 1 2 3 4 5 6 7 8 8 khuyến bao gồm cả đầu bu khuyến này ờ, là khuyến ờ, Fuji luôn nha đây ở đấy nó có dán này rồi hay gì đấy á đây chỗ này nó có dán hay sao mọi người thấy nó đen đen đấy nhưng mà cái này chính là bên Nhật vậy cho mình không có à, sửa chữa cái này nhá cần cấu thì mình không sửa chữa một hai ba bốn năm năm dọc ok cần ISO đó ờ. cái này là cái số 8 cũng kết thúc video ngày hôm nay của mình cái số 8 này mình bán 800 Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Mình xin nhắc lại một lần là mình không chốt hàng qua comment hoặc tin nhắn, chỉ chốt hàng trên số điện thoại trên tiêu đề. Cảm ơn mọi người nhiều.